Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện À, video hôm nay ờ, mình xin giới thiệu đến các bạn một cái động cơ 5000W ờ, Đấy. động cơ này là động cơ AC các bạn nhé nó không phải là dòng à, động cơ BLDC hay là dòng động cơ DC à, cái loại này thì nó có công suất là 5.000W và cái cục điều khiển thì nó không hầm hố như cái dòng à, DC hoặc là dòng AC à, BLDC thì à, thằng này động cơ thì nó rất lớn và nặng nguyên cái động cơ 5 kW này của nó là nặng tới 27 kg đấy và nó có một cái sự khác biệt nữa là nó rất là bon trơn ví dụ các bạn quay cái này này đấy thì nó à, rất là trơn và các cái thông số của nó thì à, đây như trên à, thân động cơ đây các bạn này. À, động cơ này là động cơ 5 kW điện áp 60V tốc độ vòng tua là 3.000 vòng trên phút à, Tuy nhiên thì với cái tốc độ đo thực tế thì mình đo được là nó lên đến 6.000 vòng trên phút các bạn nhé đấy thì ờ, cái này mình cũng ờ, chưa hiểu lắm nhưng mà theo như mình nghĩ thì 3.000 ờ, ở đây là cái tốc độ thực tế nó không bị giảm đi thì sau đây mình sẽ test thử cho các bạn bằng cái thiết bị đo à, tốc độ này đo vòng tua này PRM này các bạn này à, tốc độ đo vòng tua sử dụng cái thiết bị này thì các bạn à, cần lắp à, một cái bộ phản quang lên trên đầu trục này rồi sau đó là các bạn à, quấn băng dính đen này để nó đỡ bị à, nó đỡ đỡ bị sai số điện áp ở đây hiện tại là mình đang sử dụng là điện áp 60V đây các bạn nhìn cái đồng hồ nhé đó tốc độ à, của nó là 6.000 vòng trên phút các bạn nhé quay rất là êm và cái độ trơn của cái động cơ đây như à, mình đang à, nhả ra ấy. cái dòng động cơ này thì à, bên mình mới tiếp xúc thôi thì à, cũng qua được à, một vài khách hàng sử dụng thì đều phản hồi rất là, là thích cái dòng này nó chạy êm tăng ga rất là từ từ đấy tăng ga nó rất là mềm tức là gọi là mình cứ gọi là khởi động mềm đấy đấy các bạn nhìn cái trục nó rất là bon so với những dòng động cơ kia thì gần nữa khi mình thả ra là nó dừng lại và theo như mình được biết thì cái dòng động cơ này nó không sử dụng nam châm thì cái à, ưu điểm của cái dòng động cơ không sử dụng nam châm ấy thì nó là ờ, nó không bị ờ, mất công suất khi mà động cơ nó nóng thì các bạn là cũng biết rồi đấy thì tất cả những cái dòng động cơ có sử dụng nam châm ấy thì nó sẽ bị mất cái hiệu suất khi mà thân nhiệt của nó tăng lên cao nhiệt càng cao thì từ tính nó sẽ càng giảm khi từ tính nó giảm thì công suất nó cũng giảm theo đấy nó chính là cái ưu điểm của cái dòng này thì một cái bộ này mình đang bán là có chân ga có ổ khóa tay đảo chiều tay đảo chiều rất là đẹp các bạn nhé tay đảo chiều này thì bên mình vẫn bán đấy nhưng mà ít người gì sử dụng toàn dùng cái loại tay cơ kia thôi đấy bạn nào thích dùng tay này thì bên mình cũng có bộ nguồn nguồn này nó ghi là 72V nhưng mà đây là mình đấu điện 60 nó vẫn chạy đây tất cả các rắc cắm của nó là rắc để rắc chống nước các bạn nhé đây là rắc ga rắc ghế của nó chống nước hết đây này điện áp chân ga rất là xịn luôn chân ga treo cực kỳ xịn này. Đấy, ổ khóa này ổ khóa thì đơn giản rồi có thể thay ổ khóa đẹp hơn cái đấy tùy à, mình sẽ đo sơ cho các bạn à, về kích thước của nó con này thì à, có kích thước à, tổng chiều dài là 26 cm Đấy. kích thước chiều cao và chiều rộng của nó là 18 cm kích thước của cái đầu răng này thì của nó là 18 răng thì phải lại 18 răng các bạn à, có thể mua thằng này về à, lắp với cái cầu của nó hoặc là mua về làm vào cái mục đích khác thì tùy các bạn video của mình à, đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video của mình các bạn xem video thì nhớ nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi à, mình mới đăng sản phẩm mới lên đây đây chính là tổng thể một bộ đó đấy